Chào mừng quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Duyên Vạn Cổ, kênh cung cấp thông tin theo phương châm truyền thống, sự thật, lương tri. Sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý có trong bản tin tổng hợp trưa nay, ngày mùng 5 tháng 1. WHO kêu gọi Trung Quốc tiết lộ số ca tử vong thực sự vì COVID-19. Tòa Bạch Ốc bảo vệ quyết định hạn chế đi lại khi Bắc Kinh đe dọa trả đũa. Trung Quốc, Nga tăng cường quan hệ ở mọi cấp độ vào năm 2023. Đài Loan đề nghị giúp đỡ Bắc Kinh ứng phó với Covid-19. Hàn Quốc truy nã công dân Trung Quốc bỏ trốn khi cách ly. Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống cọc bê tông. Nhà chức trách xác định bé đã tử vong sau hơn 100 giờ giải cứu. Mẹ bé Hạo Nam mong đưa thi thể con lên sớm. Sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau nhiều lần bị chính quyền Trung Quốc che giấu thực sự, đặc biệt là về số ca tử vong vì dịch bệnh, các cố vấn khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới đang tìm kiếm một bức tranh thực tế hơn về tình hình COVID-19 ở Trung Quốc. Vào ngày 3 tháng 1, WHO đã mời các nhà khoa học Trung Quốc tham dự một cuộc họp kín với nhóm cố vấn kỹ thuật của họ để chia sẻ dữ liệu về các biến thể COVID-19 hiện đang lây lan tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc họp giữa các chuyên gia của WHO và Trung Quốc sẽ không được công khai cho công chúng hoặc giới truyền thông. Chính quyền Bắc Kinh bị cáo buộc tiếp tục che giấu sự thực, đặc biệt là về số ca tử vong vì dịch bệnh tại nước này. Phát biểu với báo chí trước cuộc họp thứ ba ngày 3 tháng 1, nhà virus học và là thành viên ủy ban của WHO Marian Kaufman nói rằng thông tin mà chính quyền Trung Quốc công bố về tỷ lệ nhập viện do nhiễm COVID-19 là không đáng tin cậy. Đồng thời, ông kêu gọi chính quyền nước này cần phải trung thực hơn vì lợi ích của chính người dân Trung Quốc. Chúng tôi muốn thấy một bức tranh thực tế hơn về những gì đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc và nhấn mạnh rằng việc cung cấp những thông tin đáng tin cậy hơn là vì lợi ích của chính Trung Quốc. Theo số liệu bị dò dỉ, có tới 248 triệu người có thể đã nhiễm COVID-19 chỉ trong 20 ngày đầu tiên của tháng 12. Theo đó, loại virus này đã lây nhiễm cho hơn một nửa số cư dân của thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Mặc dù vậy, chính quyền Trung Quốc vẫn đưa tin rằng chỉ có 10 ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc trong tháng 12. Trong một diễn biến tương tự, chính quyền Bắc Kinh đã chỉ báo cáo 3 trường hợp tử vong mới do nhiễm COVID-19 vào ngày mùng 2 tháng 1 và chỉ có một trường hợp tử vong mới vào ngày mùng 1 tháng 1 vừa qua. BMG, một tạp chí thương mại y tế được bình duyệt hàng tuần, đã phát hành một báo cáo vào ngày 3 tháng 1 cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm xáo trộn dữ liệu về COVID-19 bằng cách thay đổi các tiêu chí mà họ sử dụng để thống kê số ca nhập viện và tử vong. Bài báo cho biết, Trung Quốc đã ngừng thống kê các trường hợp nhiễm COVID-19 và tử vong vì COVID-19. Họ ngừng xét nghiệm hàng loạt và áp dụng các tiêu chí mới để thống kê các trường hợp tử vong vì COVID-19. Điều này sẽ loại trừ hầu hết các ca tử vong được báo cáo. Bất chấp làn sóng bùng phát của các ca nhiễm mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1 sắp tới. Vào hôm 3 tháng 1, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng bảo vệ quyết định ban hành các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 của chính phủ ông Joe Biden, sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa các quốc gia áp đặt hạn chế này đối với công dân của họ. Chính phủ ông Biden cho biết không có lý do gì để Bắc Kinh trả đũa sau khi giới chức Trung Quốc chỉ trích quyết định của Washington về việc yêu cầu xét nghiệm COVID âm tính đối với những du khách đi từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karen Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 1 rằng không có lý do gì để trả đũa ở đây, chỉ vì các quốc gia trên thế giới đang thực hiện các biện pháp y tế thận trọng để bảo vệ công dân của họ. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 28 tháng 12 rằng hành khách sẽ buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc bằng chứng đã hồi phục trước khi lên chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc. CDC Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng – Quyết định này của CDC nhằm kìm hãm tốc độ lây lan của COVID-19 tại Hoa Kỳ trong bối cảnh số ca nhiễm ở Trung Quốc đang tăng vọt do thiếu dữ liệu trình tự bộ gen và dịch tễ học đầy đủ, cũng như thiếu sự minh bạch về báo cáo từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Trung Quốc và Nga đã đưa ra một nghị quyết chung nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện trong năm mới một tháng rưỡi sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 nhằm ổn định quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào cuối tháng trước trong khi ông Tập nhấn mạnh lập trường khách quan và chính đáng của Trung Quốc đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một cuộc xung đột mà Bắc Kinh từ chối lên án hoặc ủng hộ. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ trong suốt năm 2023. Về phần mình, ông Putin cũng mời ông Tập đến thăm Moscow vào mùa xuân này. Khi được hỏi về việc liệu những kế hoạch như vậy có đang được tiến hành hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba rằng với tư cách là đối tác phối hợp chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Nga cam kết xây dựng một kiểu quan hệ nước lớn mới, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã duy trì liên lạc chặt chẽ về quan hệ Trung Quốc, Nga và các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược cho quan hệ đối tác chiến lược phối hợp. Bà nói thêm rằng, trong năm mới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi ở tất cả các cấp và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của quan hệ song phương. Đài Loan đề nghị giúp đỡ Bắc Kinh ứng phó với Covid. Tổng thống Đài Loan đã khởi đầu năm 2023 với đề nghị hỗ trợ Bắc Kinh giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19, đồng thời nhắc lại rằng chiến tranh xuyên eo biển không phải là một lựa chọn. Theo Nikkei Asia, trong bài phát biểu mừng năm mới vào hôm mùng 1 tháng 1, Tổng thống Đài Loan đã đề cập đến sự gia tăng các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc sau khi nước này bãi bỏ chính sách Zero COVID. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết để giúp nhiều người hơn thoát khỏi đại dịch và có một năm mới an toàn và khỏe mạnh. Bà Thái nói, đồng thời kêu gọi một cách tiếp cận hòa bình để giảm căng thẳng. Tôi kêu gọi chính quyền Bắc Kinh rằng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là trách nhiệm chung của tất cả các bên trong khu vực và đó cũng là kỳ vọng chung của tất cả mọi người. Tổng thống Thái tiếp tục nói, chiến tranh chưa bao giờ là một lựa chọn để giải quyết vấn đề, chỉ có đối thoại, hợp tác và cùng hướng tới thúc đẩy ổn định và phát triển khu vực thì nhiều người mới có thể được hưởng an toàn và hạnh phúc. Trong khi đó, bà Thái kêu gọi công chúng Đài Loan tiếp tục ủng hộ lực lượng vũ trang của hòn đảo. Hàn Quốc truy nã công dân Trung Quốc bỏ trốn khi cách ly do COVID-19. Theo hãng tin Reuters, giới chức Hàn Quốc đang truy tìm một công dân Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh, nhưng đã mất tích trong lúc chờ đợi để được đưa vào khu vực cách ly. Ông Kim Jo-jong, quan chức y tế Hàn Quốc cho biết rằng công dân Trung Quốc nói trên đã dương tính với COVID-19 sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul vào cuối hôm mùng 3 tháng 1. Người này được chuyển đến một khách sạn gần đó để chờ đưa vào khu vực cách ly nhưng sau đó đã mất tích. Phía Hàn Quốc không công bố danh tính công dân Trung Quốc và đưa vào danh sách truy nã nếu bị kết tội vi phạm đạo luật kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm ở Hàn Quốc. Người này có thể phải chịu án tù lên tới hơn một năm hoặc nộp phạt số tiền là 10 triệu won, tức là hơn 7.800 USD người này sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định, ông Kim đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo. Vào hôm 3 tháng 1, Hàn Quốc đã công bố các biện pháp xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo đó, kể từ ngày 5 tháng 1, du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện không quá 48 giờ khi khởi hành hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính không quá 24 giờ. Theo thống kê, tổng cộng có 2.189 người từ Trung Quốc đến Hàn Quốc kể từ ngày mùng 2 tháng 1. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, kết quả xét nghiệm 590 người cho thấy rằng có 136 người, tương đương với 22,7% đã mắc COVID-19. Dữ liệu của cơ quan này chỉ tính riêng vào ngày mùng 3 tháng 1 cho thấy 26% trong số 281 người được xét nghiệm cho kết quả dương tính. Kính thưa quý vị, những ngày qua truyền thông Việt Nam đều quan tâm tới vụ việc cháu bé 10 tuổi tại Đồng Tháp bị rơi xuống ống cọc bê tông khi đang đi nhặt phế liệu. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, cùng ba người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sát vụn. Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam đã không may lọt xuống ống trụ bê tông và đóng sâu dưới lòng đất khoảng 35 mét. Nhóm bạn Nam đã bàng hoàng chạy kêu cứu. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để buông dây cứu cháu bé nhưng bất thành. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện kỹ thuật để lên phương án giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, sau 10 phút, bé rơi xuống trụ bê tông, lực lượng cứu hộ đã không còn nghe thấy tiếng cầu cứu của bé Nam. Lực lượng cứu hộ đã liên tục phải đổi các phương án để tìm cách giải cứu cháu bé, nhưng sau hơn 100 giờ vẫn không thể tiếp cận nạn nhân. Sau khi dùng phương án khoan nhồi cọc không khả thi, lực lượng cứu hộ đã chuyển qua dùng khoan cuồng xoắn để làm tơi giã phần đất sét cứng xung quanh cọc bê tông. Sau đó, nhiều ống thép cỡ lớn rộng khoảng 1,5 mét được vận chuyển bằng xà lan đi bằng đường thủy vào hiện trường để thực hiện phương án ốp ống thép quanh cọc bê tông để hút bùn. Trải qua gần 100 giờ đồng hồ kể từ khi giải cứu cháu bé kẹt dưới ống trụ bê tông, với hy vọng điều kỳ tích sẽ xảy ra và cháu bé có thể được đưa lên mặt đất an toàn. Tuy nhiên đến 18 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận với báo chí, cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, rơi vào ống cọc có độ sâu, bị kẹt trong thời gian dài qua 4 ngày, bị thiếu khí, chấn thương nên bị xác định đã tử vong. Hiện tại, cọc bê tông dài 35 mét nuôi cho bé mắc kẹt vẫn chưa được rút lên. Vâng, đã cạn nước mắt trong những ngày qua ngồi chờ phép màu diễn ra. Giờ mẹ bé Hào Nam chỉ ngồi nhà với hy vọng mong đưa bé về nhà càng sớm càng tốt, chứ thêm đêm nữa thì lạnh lắm. Suốt 5 ngày 4 đêm, cả vợ lẫn chồng anh Thái Văn Tuấn Tài, 40 tuổi, và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, 34 tuổi, nằm ven đường làng ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đều thức trắng để chờ tin con, hy vọng có một phép màu, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Vào tối ngày 4 tháng 1, trong căn nhà đó, chị Linh ngồi ở một góc, thỉnh thoảng lại nức nghẹn. Chị đã khóc cạn nước mắt trong những ngày chờ tin con, nhưng niềm hy vọng thì đã vơi dần. Chiều tối ngày 4 tháng 1, thông tin bé đã tử vong khiến người mẹ suốt bao đêm thức trắng trông chờ, giờ ngồi thở thẫn, thi thoảng lại réo gọi tên của Hạo Nam. Còn anh Tài, từ khi con gặp nạn cũng chỉ biết bám giết quanh hiện trường nơi đang nỗ lực giải cứu cháu bé. Cũng chờ tin, cũng hy vọng rồi lại hụt hẫng, đau đớn. Nhưng là trụ cột của gia đình, anh vẫn phải gắng đứng vững, đứng trực chờ đưa con về mẹ bé Hạo Nam đã khóc nghẹn trước tin xấu về con. Con muốn tự kiếm đồng tiền để dành mua quà bánh, bỏ ống heo, đóng tiền học. Vì con thương cha mẹ khó khăn, giờ ra cớ sự thế này, đau đớn lắm. Sau cú sốc mất con, chị Linh đã cạn nước mắt và chua xót thốt lên. Con không có duyên ở với mình nữa rồi. Kính thưa quý vị, vậy là sau hơn 100 giờ rơi vào trụ bê tông, đã không có phép màu nào xảy ra với bé Thái Lý Hạo Nam. Cậu bé 10 tuổi này đã dừng chân ở cuộc đời, để lại niềm xót thương cho tất cả mọi người. Nhưng có lẽ giờ đây, người đau buồn nhất, nghẹn ngào nhất chẳng ai khác mà chính là gia đình em. Là người cha gầy gò, đôi mắt vô hồn ngày ngày vẫn tới hiện trường để ngóng tin đứa con trai nhỏ. Là người mẹ khóc ngất, mắt sưng đỏ vì khóc thương cho em.